kiểu gì nó chơi kiểu đấy đấy khóa nhưng mà ví dụ mình quay nó vẫn quay ngang được nay ờ, đi chăm sóc vườn bưởi cho anh ờ, xã Phúc Lợi, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cỏ rất chi là tốt nhưng mà máy thì rất chi là khỏe Đấy xong là con đất này nhỏ nhé anh thử sơ đi sơ đi đi một vòng ra vòng kia sao ờ, anh thì chạy tí đi uh, anh anh dập cho em dập dập hết tay đằng sau cả dập rất nhẹ nhàng bà con nhé anh nghiêng cái máy lên cái là nó đi vâng, anh cầm anh cầm cho em anh, anh quay giúp em đây anh ơi anh ơi người làm thuế thôi.